dù chưa xa sao mãi ngỡ bên đời nhau từng cơn mê vẫn thấy em trong tình sâu tình trăm năm sao lỡ bước chân đi về đâu có bao giờ em biết tôi lặng lẽ một đời buồn xuôi yêu em tôi yêu mãi những năm tháng dài yêu em qua đêm vắng đợi chờ đêm mai lao đao theo những khúc đời trôi ưu phiền đôi khi tôi sống vô tri một người đi mang vết thương cho đời nhau nhìn nơi xa nắng tắt đêm không còn sao tình ta ôi chia lối yêu thương chìm sâu níu tay chào nhau để một kiếp một đời đời sống vô tri một người điên yêu em trong tha thiết trao dâng từng ngày em đi cho hoang vắng quay về nơi đây đường em đi mang vết thương cho đời nhau nhìn nơi xa nắng tắt đêm không còn xa tình ta ôi chia lối yêu thương chìm sâu níu tay chào nhau để một kiếp một đời đơn đau níu tay chào nhau để một kiếp một đời